chào anh em nhé ngày hôm nay tôi lại chia sẻ cho anh em cái cách anh em lắc tài xỉu đó chính là cái cách lắc giữ tài giữ xỉu Đấy, của cái bộ hột tài xỉu 2020 Đấy, cái bộ hột tài xỉu mà nó nó mang lại à, những hiệu quả cho anh em trên sân chơi nhé Đấy thì à, trước khi vào test cho anh em thì tôi sẽ à, giới thiệu cho anh em qua về cái bộ hột tài xỉu à, bộ hột tài xỉu 2020 ở bên cơ sở tôi nhá Đấy thì bên cơ sở tôi cung cấp cho anh em những cái hột tài xỉu ngoài cái bộ hột 2020 này ra còn có rất là nhiều những cái bộ hột tài xỉu mà nó giúp anh em làm tay cái mà mang lại hiệu quả cao và giúp cho anh em đi lắc tài xỉu anh em luôn luôn anh em làm giành thắng nhé thì cái uh, bộ hột 2020 này nó là cái bộ hột tài xỉu đi đều nhất đi đều thứ hai là cái tỷ lệ về bảo cao thứ ba nữa là anh em có thể giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em nhé giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em thì uh, anh em có thể đến cơ sở anh em mua cái bộ hột tài xỉu này thì là ngay lập tức anh em sẽ được chia sẻ cái cách lắc cái cách lắc tài xỉu bịp cách lắc hột tài xỉu 2020 này nó cực kỳ là hiệu quả cho anh em Đấy, hiệu quả cho anh em là anh em giữ tài giữ xỉu anh em giữ tài giữ xỉu nó đi theo ý muốn của anh em nhé Đấy thì uh, giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu này và hướng dẫn cho anh em à và chia sẻ cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu Đấy, nó mang lại những cái hiệu quả cao khi anh em đi lắc tài xỉu Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test qua cái bộ hột tài xỉu 2020 này Đấy, thì khi mà anh em lắc bình thường thôi là cái bộ hột tài xỉu này nó đi cực kỳ đều cho anh em nhé đó như chén này chén sau thì chắc chắn rồi nó sẽ về xỉu cho anh em Đấy, 136 đúng không chén sau nó sẽ lên tài Đấy, tỷ lệ của nó đi đều lên tới 90 phần trăm cho anh em nhé hai năm sáu này xỉu này một hai bốn này tài này ba bốn năm này xỉu này tài này đó Đấy, khi mà anh em ờ, chưa cần cái cách lắc của tôi đấy, anh em lắc cái bộ hột này nó tỷ lệ nó đi đều như vậy đấy đấy là cái cách lắc thường thôi nhá thì uh, sau đây tôi vào tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc hột tài xỉu cách lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em từ 7 đến 80 phần trăm nhé thì uh, đang ở tài tôi sẽ giữ tài cho anh em 80 phần trăm 7 đến 80 phần trăm nó sẽ ở trên tài mở cho anh em này Đấy, 146 vừa đủ điểm tài đó tiếp tục cho anh em giữ tài 7 đến 80 phần trăm trái này nó đứng tài đó, lại 11 nút vừa đủ điểm tiếp tục mở cho anh em này 552 này bốn bốn sáu này đấy cái chén này nó về xỉu đấy, về xỉu thì à, anh em có thể là giữ luôn xỉu cũng chỉ bằng cái cách lắc đấy, cũng chỉ như cái cách lắc mà giữ tài thôi đấy thì anh em chỉ cần là biết được cách lắc giữ tài Đấy thì là anh em sẽ lắc lư giữ xỉu Đấy, anh em lắc lư giữ xỉu thì anh em sẽ lắc lư giữ tài đó. Đấy thì cái cách lắc này nó mang lại rất là lợi ích cho anh em nhé mang lại rất là à, mang lại những hiệu quả cao cho anh em Đấy thì uh, video này tôi uh, chia sẻ cách chơi tài xỉu bịp và cái cách lắc hột tài xỉu 2020 này cách lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em thì anh em nào mà muốn sở hữu hay là muốn ờ, tìm hiểu cái cách lắc thì anh em cứ liên hệ hoặc là anh em lên bên xe miền Tây alo tôi sẽ ra tôi đón anh em thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em